tiếp tục chủ đề liên quan tới pick up của mình ha thì uh, ờ, trigger pick up thì mình sẽ giải thích về cái pick up use down và pick up use up thì cái này là có những trường hợp mà mấy bạn cầm lên mà mấy bạn chưa muốn kích hoạt liền mà mấy bạn phải tiếp tục bấm chuột một lần nữa mới kích hoạt thì uh, nó sẽ có use down và như hồi trước của mình là nó khác là pick up drop thôi còn cái này là pick up yes down tức là cầm lên chưa kích hoạt liền mà chỉ khi nào mình bấm thêm một lần nữa mình sử dụng ví dụ như cầm súng lên chưa cần liền mình phải bóp cò nó mới kích hoạt cái này là ở đây phải chỉnh cái auto hold là yes ha thì uh, cái auto hold này là gì nó là tự động nó cầm cái đối tượng lên cho mình ha thì uh, cái đối tượng nó sẽ tự động nó giữ đó thì cái này nó khác với cái backup hồi trước của mình đó là ở đây cái auto hold nó là auto detect nè nó auto detect là đồng nghĩa với default là no á là ha, tự đặt cái một mặc định là no thì khi nào mà mình muốn cái kiểu giống như cầm súng lên rồi bóp cò thì mình phải chỉnh auto hold là yes trước tiên thì uh, cái này là sao đó là bây giờ mình cầm thử lên nè vẫn chưa kích hoạt mà chỉ khi nào mình đè chuột xuống use down thì nó mới kích hoạt nè đè chuột xuống thì nó mới kích hoạt um, thì cái này là pick up on pick up use down rồi ngược lại với đó là use up có nghĩa là cầm lên vẫn chưa kích hoạt đè chuột xuống cũng chưa kích hoạt mà thả chuột lên nó mới kích hoạt ha thì cái đó là trên unity là nó ở đây nó là đối tượng này ha. mình sẽ nhìn thử nè thì à, vẫn là auto hold là yes ha rồi ở đây mình thấy cái trong cái mục chọn trigger nó có mình chọn là use up thì nó sẽ là cầm lên bóp cò vẫn chưa nhưng mà thả cò ra nó mới kích hoạt cầm lên bóp cò vẫn chưa thả cò ra nè nó mới kích hoạt hay không thì cái này là build up use up ha thì bây giờ mình sẽ tổng hợp lại hết tất cả những cái liên quan tới pick up và trigger mà trước giờ mình liên quan tới pick up mà mình đã từng giải thích cho mấy bạn ha bao gồm là pick up rồi on pick up on pick up trigger on drop down trigger on pick up use up và on pick up use down ha thì đầu tiên là à, Pickup có Gravity và Kinematic ha thì uh, đầu tiên là mình sẽ giải thích về Gravity Gravity là khi Pickup lên thả ra nó rớt xuống ở đây mình chọn cái một là Gravity có box collider à, chồng lên thả ra thì nó sẽ rớt xuống theo trọng lực mà Gravity này chỉnh lại cho nó đẹp đẹp rồi thứ hai là Kinematic tức là cầm lên thả ra không có ờ, rớt xuống nó giữ nguyên vị trí nó không có chết gờ gì hết nên là chỉ cần code up thôi cầm lên thả ra đứng yên không rồi tiếp theo là liên quan tới trigger thì đầu tiên là cái trigger của backup thì ở đây mình chỉnh hai cục là hai cái cục này đều làm chung một cái công việc là nó ẩn à, nó khi mà mình backup lên nó sẽ theo nó sẽ theo cái code backup này và nó sẽ bắt đầu nó trigger thì cái câu chuyện trigger của nó là nó sẽ làm câu chuyện gì thì ở đây mình thấy à đây là put up nè mình sẽ coi các bạn coi put up ha thì cái câu chuyện put up là nó sẽ làm cái chuyện gì đó là nó sẽ có hai công việc một là nó ẩn cái cục fail này đi là cục màu đỏ và nó hiện hai cục bát là cái cục màu xanh lên thì hai cái cục này cái cục pick up 2 và pick up 1 là đều làm chung một công việc cho nên là khi mình pop up cái cục 2 và cục 1 mình lên nó đều làm chung một công việc hết à, rồi cái này là khi lụm lên drop drop là nó chỉ chỉ trigger khi mình thả ra thì nó là ở đây mình chọn trên trigger là on drop à, tức là lẫm lên chưa có pick up gì hết, chưa có trigger gì hết thả ra nó mới trigger thì cũng làm công việc giống như cái kia thôi cũng là ẩn cục màu đỏ và hiện cục thả ra nó mới trigger ẩn cục màu đỏ và hiện cục màu xanh ha rồi cái use down là giống như cầm súng bóp cò thì cầm súng lên vẫn chưa trigger khi nào mình bóp cọ xuống use down là bóp cọ xuống bóp đè chuột xuống thì nó mới trigger được không hay là nè, cầm lên vẫn chưa rồi đè chuột xuống một lần nữa nó mới bắt đầu nó trigger không phải bấm chuột xuống nó mới trigger rồi on pick up use up là khi cầm lên vẫn chưa chích gơ đe chuột xuống cũng vẫn chưa chích gơ mà thả chuột ra một lần nữa thì nó mới chích gơ không thì cái này là nó sẽ như vậy đề cầm lên những chữ chích g chuột xuống những chưa là trượt lên mới chích g được rồi bây giờ đó là liên quan tới những cái của này thì hai cái on use use up với use down này á thì tùy theo các bạn sử dụng thôi rồi liên quan tới put up rồi gì đó thì mình giải thích hết rồi đó có gì không hiểu thì nhắn ở một comment hang